Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Trong đầu tư cổ phiếu thì có hai nguồn lợi nhuận chính. Một là đến từ cổ tức bằng tiền, thứ hai là đến từ việc tăng giá vốn đầu tư. À, thì đây cả hai vấn đề này đều hết sức quan trọng và để hiểu đúng hiểu rõ về những vấn đề này không hề đơn giản. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ đại diện cho AZFIN Việt Nam chia sẻ với quý vị và các bạn một chủ đề rất đáng quan tâm đó là đầu tư cổ phiếu cổ tức bằng tiền mặt liệu có quan trọng hay không thì nội dung chính của chúng tôi hôm nay gồm có 3 phần như sau phần thứ nhất cổ tức tiền mặt và những lưu ý về nó phần thứ hai là cổ tức bằng tiền mặt có quan trọng không phần thứ ba là trả cổ tức tiền mặt thì quan trọng Vậy không trả cổ tức bằng tiền mặt thì có vấn đề gì hay không? Hay nói khác là doanh nghiệp có xấu hay không? Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phần. Đầu tiên là chúng ta hiểu về các hình thức phân phối lợi nhuận đã. Thì có 3 hình thức phân phối lợi nhuận chính ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Đầu tiên đó là trả cổ tức bằng tiền mặt. Thì tức là doanh nghiệp trả tiền trực tiếp cho những cổ đông sở hữu cổ phiếu của mình thứ hai đó là mua lại cổ phiếu quỹ tức là doanh nghiệp phân phối lợi nhuận thông qua việc bỏ tiền ra để mua lại cổ phiếu ở trên thị trường của công ty làm giảm số lượng cổ phiếu đó nhằm mục đích tăng giá trị của những cổ đông còn lại vậy và cái cách phân phối lợi nhuận thứ ba ở Việt Nam rất phổ biến đó là cổ tức bằng cổ phiếu tức là họ chuyển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang cái thành vốn góp ở trong vốn chủ sở hữu thì với hình thức thứ ba này thì tiền không đi ra khỏi doanh nghiệp mà chẳng qua chỉ chuyển từ cái nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang vốn góp mà thôi tiếp theo thì cổ tức bằng tiền mặt là gì thì đây là một hình thức phân phối lợi nhuận cho cổ đông bằng cách trả tiền trực tiếp đến với mỗi cổ đông. Ví dụ năm 2019, RI trả 16% cổ tức bằng tiền, tương ứng với mỗi cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sẽ nhận được 1.600 đồng tiền mặt cổ tức này. Tiếp theo, những lưu ý khi nhận cổ tức ở Việt Nam tính tới thời điểm năm 2020 này. Đầu tiên đó là khi nhận cổ tức bằng tiền thì quý vị và các bạn sẽ bị chịu 5% thuế thu nhập từ cổ tức. Giả định quý vị sở hữu 1.000 cổ phiếu RI thì quý vị nhận được 1.000 1 triệu 600 ngàn đồng cổ tức. Đồng thời quý vị cũng phải đóng 5%, tức là đóng 5 5% nhân với 1 triệu 600 ngàn đồng đó, tức là mất 80 ngàn đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp như vậy cổ tức thực nhận của quý vị và các bạn là bằng 0,95% của cái cổ tức mà chúng ta nhận thôi tức là 1 triệu 520 ngàn. Thứ hai đó là khi quý vị nhận cổ tức thì ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ điều chỉnh cái giá tham chiếu của quý vị vào cái ngày chốt nhận quyền đó. Ví dụ cổ phiếu RI vào ngày đó trước ngày chốt quyền ấy thì là giao dịch giá 32.000 đồng thì đến ngày chốt quyền quý vị nhận cổ tức thì nó chỉ còn 30.400 đồng mà thôi đấy là cái giá tham chiếu còn cái việc giá thực tế ngày đó giao dịch như thế nào thì do cung cầu của thị trường quyết định như vậy có thể thấy rằng ngày nhận cổ tức thì nó sẽ cấu cái phần tiền ấy vào cái phần giá cổ phiếu thứ ba đó là tỷ lệ cổ tức gì sẽ khác với tỷ suất cổ tức quý vị hãy lưu ý điều này có rất nhiều người bạn của tôi khi chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán họ bảo rằng họ được xem rất nhiều người nói người này người kia nói là đầu tư cổ phiếu Vinamilk nhận cổ tức 40% 50% một năm vậy là hai năm sau họ hoàn vốn đầu tư nhưng điều đó là hoàn toàn không đúng hay nói cách khác là rất sai đi đó chỉ là tỷ lệ cổ tức thôi thì cái 40% cổ tức hay 50% cổ tức của Vinamilk là tính trên mệnh giá đó là 10.000 đồng tức là chúng ta hiểu là 40% là 4.000 đồng 50% là 5.000 đồng còn cái chúng ta thực sự quan tâm nó là tỷ suất cổ tức giá định cổ phiếu Vinamilk đang giao dịch với giá 100 nếu mà người ta trả 40% tức là trả 4.000 đồng ấy thì thực tế tỷ suất cổ tức của quý vị và các bạn chỉ được có 4% thôi nếu trừ đi thuế là 5% của cái 4% đó thì chúng ta còn còn bao nhiêu ạ? Còn 3,98% tỷ suất cổ tức mà thôi. Và cái cuối cùng của nhà đầu tư quan tâm ấy đó chính là tỷ suất cổ tức chứ không phải là tỷ lệ cổ tức tỷ lệ cổ tức chỉ là dựa trên cái mệnh giá tức là người ta phải xác định có một mốc nào đó để đưa ra cái tỷ lệ phần trăm một cách chuẩn xác thì cái mệnh giá thì luôn luôn không đổi là 10.000 trong khi giá thị trường thì biến đổi hàng ngày chính vì thế cho nên người ta mới có cái tỷ lệ cổ tức và tỷ suất cổ tức khác nhau đến như vậy và thứ tư nguồn để trả cổ tức đó là phải đến từ việc doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tức là ở trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp phải có phần đó hay nói cách khác là doanh nghiệp phải làm ăn hiệu quả tạo ra lợi nhuận thì mới có quyền chia cổ tức còn nếu không có lợi nhuận thì họ không được phép chia cổ tức đó là những cái lưu ý đối với việc nhận cổ tức bằng tiền ở Việt Nam tính đến thời điểm cuối năm 2020 này. Tiếp theo, vậy thì tầm quan trọng của cổ tức bằng tiền như thế nào? Hay nói cách khác là cổ tức bằng tiền có quan trọng không? chúng tôi cho rằng nó khá quan trọng dựa trên các cơ sở như sau một đây là một trong hai nguồn lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu thì bên cạnh cái lợi vốn đó là cổ tức bằng tiền đúng không ạ thứ hai nó minh chứng cho cái thành quả khi đầu tư vào doanh nghiệp sau một thời gian đây chính là thành quả chúng ta thu được khi đầu tư vào doanh nghiệp đúng không ạ thứ ba nó chứng tỏ rằng doanh nghiệp có làm ăn hiệu quả và có tiền thật trả chúng ta thì đấy là cái sự quan trọng của cổ tức bằng tiền mặt tiếp theo vậy rất nhiều người đặt ra câu hỏi vậy không trả cổ tức bằng tiền mặt liệu nó có tốt không hay là lúc nào nó cũng xấu bởi vì rất nhiều người đã phàn nàn với tôi cổ phiếu A, cổ phiếu B Bao nhiêu năm nay không thèm trả cổ tức Nó rất là tệ hại, nó rất là xấu xa thì có đúng là như vậy không thì sau đây chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp một trường hợp một nó không tốt hoặc nó rất xấu khi nó giữ lại lợi nhuận sau thuế không phải nhằm mục đích đầu tư mở rộng tăng trưởng cái lĩnh vực cốt lõi của nó thì khi đó cái tiền đó về cơ bản là được sử dụng không hiệu thứ hai là nó giữ lại cái lợi nhuận để đầu tư ngoài ngành thì có rất nhiều các cái trường hợp đầu tư ngoài ngành và cuối cùng đã thua lỗ hết như vậy thay vì việc trả cho cổ đông cho chắc chắn thì họ lại đem đi họ làm những cái thứ rất là hiêu vượn từ đó không mang lại cái hiệu quả gì cả hoặc thứ ba là một trường hợp rất điển hình của rất nhiều các cái doanh nghiệp có yếu tố nhà nước đó là họ giữ lại lợi nhuận rất nhiều để họ gửi ngân hàng vì sao họ lại gửi ngân hàng với cái lãi suất rất thấp chúng ta có muốn họ giữ lại tiền của chúng ta để làm điều đó không tất nhiên là không rồi nhưng mà họ vẫn cứ làm điều đó bởi vì họ có quyền họ đại diện cho bốn nhà nước lớn và họ làm thế thì họ được gì quý vị hãy thử tưởng tượng quý vị đại diện cho công ty đi gửi vài ngàn tỷ đi ở ngân hàng liệu họ có trả phí sau cho quý vị không đúng không ạ thậm chí có những lúc cái phí đó nó lên đến vài phần trăm là một chuyện hết sức bình thường thì thực tế cho thấy Cả một ekip ở tập đoàn dầu khí 2017, 18, 19 đã phải dính tu tội vì cái này. Họ đã gửi ở tiền ở ngân hàng đại dương và ăn tranh với số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng. Rất khủng khiếp. Thì điều đó mang lại thiệt hại rất lớn cho cổ đông. Là những nhà đầu tư nhỏ như chúng ta, những người gần như không quyết định được gì trong cái cuộc chơi này. Đúng không ạ? Và thứ tư, không tốt khi họ giữ lại tiền của chúng ta để đầu tư với cái mức sinh lời rất thấp. Tôi lấy ví dụ đây là nhỏ hơn 1,5 lần so với lãi gửi ngân hàng. Vậy vì sao lại có con một số 1,5 này? Ví dụ quý vị gửi ngân hàng được 6% thì thường ngân hàng cho doanh, doanh nghiệp vay lại là gấp 1,5 lần nó khoảng độ 9%. Đúng không ạ? Nếu mà doanh nghiệp mà làm còn thấp hơn cái số đó thì tức là đã hơn cái chi phí vốn vay. Vậy thì họ hãy trả cổ tức cho cá nhân đi thì sẽ tốt hơn còn họ giữ lại thì không là lợi ích của cổ đông giá trị của cổ đông của chúng ta được tăng lên và trường hợp thứ hai không trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn rất tốt thậm chí tốt hơn cả trả cổ tức bằng tiền mặt cơ khi nào lại như vậy một có thể là không trả cổ tức tiền mặt nhưng họ mua cổ phiếu quỹ với giá rẻ giá thích hợp những lúc cần thiết từ đó có thể làm tăng cái giá trị cổ đông hiện hữu hiện hữu ví dụ có những cái trường hợp uh, giá trị sổ sách của nó rất nhiều tiền nó lên đến 30 40 ngàn đồng một cổ phiếu thế là người ta thấy giá của, của cổ phiếu đang có 20 ngàn chẳng hạn thì người ta có thể mua giá 20 ngàn làm cổ phiếu quỹ khi đó những cổ đông còn lại thì sẽ được tăng cái giá trị sổ sách lên rất lớn EPS cũng được tăng cái số tiền bỏ ra mua cổ phiếu ấy sinh lời không bằng cái EPS mỗi cổ phiếu tăng lên nhiều loại vậy rất tốt và cái trường hợp này thì được sử dụng rất nhiều bởi các cái công ty lớn nổi tiếng trên thế giới như Apple chẳng hạn họ liên tục mua lại cổ phiếu quỹ khi giá hợp lý đúng không? thứ hai là giữ lại lợi nhuận đó để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tăng trưởng trong tương lai ví dụ Hòa Phát họ có giữ lại lợi nhuận để họ mở rộng lung dung quất đúng không họ làm tăng trưởng của Hòa Phát rất mạnh trong 2020 và 2021 thậm chí trong tương lai có thể tiếp tục giữ lại và tăng trưởng mạnh nữa vâng, thì điều này thì càng tốt cho chúng ta bởi vì một trong những rủi ro lớn của chúng ta ấy đó là rủi ro tái đầu tư hay là có cái lợi suất kép ấy ví dụ doanh nghiệp họ lại không tái đầu tư thế là có phải họ trả chúng ta dòng vốn chúng ta rất đau đầu phải tìm cách để tái đầu tư cái dòng ấy không thì trường hợp này chính doanh nghiệp họ giữ lại họ tái đầu tư mở rộng tạo ra cái lợi kép rất tốt đúng không ạ trường hợp thứ ba đó là giữ lại lợi nhuận để đầu tư nâng cao cái năng lực cạnh tranh vị thế và ứng dụng công nghệ vào để có thể củng cố ngày càng vững chắc hơn tôi lấy ví dụ cũng ở trường hợp hòa phát đi nếu mà để hòa phát như những năm trước ấy, thị phần họ tuy dẫn đầu về thép rồi nhưng nó chưa phải là chắc chắn với cái thị phần khoảng hơn 20% chẳng hạn mà quy mô ngành thép tiếp tục tăng nếu hòa phát ngủ quên trên chiến thắng thì sẽ có đối thủ nhảy vào và chiếm thị phần của họ khi đó hòa phát sẽ không được đánh giá cao nhưng không ông ấy đã giữ lại tiền để ông tái đầu tư ông nâng cái thị phần của mình lên hơn 30%, thậm chí có thể lên 35 40%. Từ đó không một đối thủ lớn nào dám nhảy vào cái ngành này để có thể cạnh tranh cùng Hòa Phát được. Bởi vì công ty này đã chiếm lĩnh cái thị trường này. Thì tức là cái lợi thế nó tăng, cái năng lực cạnh tranh nó tăng, vị thế nó lớn hơn. Từ đó định giá cổ phiếu Hòa Phát cũng cao hơn rất nhiều và dĩ nhiên cổ đông là những người được hưởng lợi lớn nhất. Lớn nhất hay một số các cái ngân hàng ví dụ như là ngân hàng Techcombank này, hay TPBank này, có giữ lại lợi nhuận để họ tiếp tục tăng cái quy mô vốn của mình lên để đáp ứng các cái tiêu chuẩn cao nhất về ngân hàng ngoài ra họ còn ứng dụng vào công nghệ rất mạnh mẽ do họ có cái tiềm lực tiền giữ lại lớn như vậy từ đó giúp cho họ phát triển trong tương lai mạnh hơn hiệu quả hơn và thứ tư đó là họ giữ lại họ tái đầu tư vào các cái mảng kinh doanh hay là những cái gì đó mang lại hiệu quả cao thì như tôi đưa ở đây là tối thiểu cao hơn 1,5 lần gửi thì khi đó chúng ta tránh được cái rủi ro liên quan đến tái đầu tư cái nguồn tiền mà nhận được từ doanh nghiệp bằng cách là doanh nghiệp tự đầu tư cho chúng ta thế làm ra số nhân nó lại ngày càng mạnh mẽ cái lợi tức kép nó được phát huy tác động một cách tối đa đó Chúng tôi ví dụ ở ra đây một trường hợp. Đó là Berkshire Hathaway của ngài Warren Buffett chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt trong suốt 60 năm 60 năm qua, 70 năm qua. Đúng không? 50 năm qua chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt. Nhưng mà giá cổ phiếu thì tăng giá khủng khiếp, đó là một trong cổ phiếu tăng trưởng giá khủng khiếp nhất thế giới từ xưa này. Giá mỗi cổ phiếu của Berkshire Hathaway vào tháng 12 này khoảng 350 ngàn đô la một cổ phiếu ông ấy chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt những nhà đầu tư lâu dài thích nhất những công ty như thế này bởi vì nó giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư với cái suất sinh lời rất tốt Người ta không phải đau đầu vào việc cái dòng cổ tức về phải mang đi đầu tư ở đâu để có cái hiệu quả cả đúng không đó thì đấy là một cái trường hợp điển hình về việc chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt nhưng vẫn rất tốt đúng không và kết luận ở đây chúng tôi đưa ra là gì thứ nhất đó là cổ tức bằng tiền thì khá quan trọng nó minh chứng công ty có tiền thật và cổ đông có thành quả trong một quá trình đầu tư nhưng quan trọng nhất không phải là cổ tức bằng tiền hay không mà là giá trị cổ đông có tăng trưởng mạnh mẽ hay không đấy mới là câu hỏi cần trả lời đâu đấy sẽ là câu trả lời quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư cổ phiếu và nếu không trả cổ tức ấy mà giữ lại đồng vốn sinh lời cao mà được trên hai lần gửi ngân hàng thì là quá tuyệt vời và khuyến khích cái việc giữ lại này. ví dụ nhiều người có hỏi tôi là tại sao Techcombank nó không trả cổ tức bằng tiền mà lại đánh giá cao nó bởi rất đơn giản định giá PB của Techcombank thường trên 1 ví dụ là 1,3 lần chẳng hạn tức là thay vì nhận 2.000 tiền mặt ở đút túi thì bạn để 2.000 tiền mặt ở đấy họ trả bạn 2.600 đúng không ạ PB bằng 1,3 lần này thì có tốt hơn là bạn rút túi tiền vào túi mình không đúng không ạ và tôi cho rằng chỉ khi Techcombank hay là các cái công ty kia họ không còn cái đất để tăng trưởng nữa tức là họ giữ lại vốn mà mang lại cái hiệu quả không cao ấy thì lúc ý họ nên trả cổ tức thì lúc ý cái giá trị cổ đông của chúng ta nó mới được tối đa hóa còn nếu họ vẫn giữ lại và tăng trưởng rất tốt với ROE hiện nay của Techcombank khoảng độ 19-20% phần trăm thì là quá là tuyệt vời cho cái việc đầu tư của chúng ta chứ còn gì nữa tại sao chúng ta phải cần cầm tiền mặt về làm gì đúng không ạ đó là cái mà những cái mà chúng ta cần phải quan tâm và cần phải lưu ý như ở trên và cuối cùng thì AZFIN Việt Nam sẽ khai giảng khóa đọc vị cổ cổ phiếu cuối cùng của năm 2020 trong thời gian này đó là ngày khai giảng là 21 tháng 12 năm 2020 lịch học là tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần thời lượng học là 9 buổi và học ở trên Zoom Zoom và quý vị và các bạn được học trải nghiệm hai buổi đầu free với cái giá trị rất là lớn ở hai buổi đó sau đó quý vị và các bạn có mong muốn được học tiếp hoặc quý vị và các bạn thấy nó rất hữu ích cho mình thì quý vị mới phải đóng phí để tiếp tục học đến hết khóa học này và link đăng ký ở dưới phần mô tả của clip này thì chúc quý vị và các bạn thu lượm được nhiều kiến thức hữu ích và ứng dụng thành công trong đầu tư của mình xin chào và hẹn gặp lại